금액 금액 둘이 못 참은 담냐 Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem video clip của Nhung. Hôm nay Nhung sẽ chia sẻ cùng với tất cả những cô chú, anh chị và các bạn đang xem cái video clip này cái dòng sản phẩm cực kỳ tuyệt vời của bên công ty Atomy. Đó chính là hồng sâm baby. Mọi người cũng biết là tác dụng của hồng sâm cực kỳ là tốt cho sức khỏe đúng không ạ? Nhưng hồng sâm nguyên chất 100% thì như người lớn của chúng ta có thể sử dụng được bởi vì nó sẽ không có vị ngon và nó sẽ có một chút vị đắng. Nhưng riêng hồng sâm dành cho các bé thì các bé đương nhiên là phải ngon thì các bé mới sử dụng đúng không ạ? Chính vì vậy là công ty Atomy đã cho ra cái dòng sản phẩm dành riêng cho baby là sẽ có thêm cái vị hoa quả đó là vị chuối để cho các bé vừa có thể hấp thụ được cái hồng sâm tốt cho sức khỏe và đặc biệt là ngon cho các bé dễ sử dụng và thành phần hiệu quả của sâm được đánh giá trên cái hàm lượng của sâm bao gồm RG1, RB1 và RG3 thì cái hàm lượng càng cao thì cái hiệu quả của sâm sẽ cao nha mọi người. Một hộp này có thể sử dụng trong một tháng gồm 30 gói. Một gói sẽ có là 12 gram. Đấy bên trong nó là nước thì các bé có thể là uống trực tiếp hoặc mọi người có thể đổ ra cái ly nhỏ cho các bé uống để sử dụng mọi lúc mọi nơi nha mọi người. Và tác dụng của hồng sâm đó chính là cải thiện mệt mỏi, tăng cường khả năng miễn dịch và chống oxy hóa và cải thiện phục hồi trí nhớ, giúp máu lưu thông, ức chế kết tập tiểu cầu. Ở đây có nghĩa là uh, ngăn chặn những cái cục máu đông chứ, giúp máu lưu thông lưu thông thì là máu tuần hoàn tốt sẽ tốt cho sức khỏe và trẻ nhỏ từ 0 tuổi đến 20 tuổi thì ở cái tuổi 12 là cái tuổi bé cần cái tăng cái hệ miễn dịch và tăng cái khả năng miễn dịch nhiều nhất để cái lúc đấy cái tuổi trưởng thành bé phát triển là phát triển chiều cao phát triển trí nhớ phát triển trí tuệ của bé đúng không ạ nên là mọi người mỗi ngày sử dụng một gói cho bé tại là hôm có hai bé một bé 10 tuổi và một bé 5 tuổi chính vì vậy nên mỗi ngày bé sử dụng một gói là một tháng như này là hùng hai gói là hàng ngày mình cho bé dùng sử dụng nha bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái video clip bé nhà mình sử dụng như thế nào và cái dòng sản phẩm này hàng chuẩn của bên công ty à, Thermi hàng chính hãng của bên công ty à, Thermi sản xuất tại Hàn Quốc nha tất cả các dòng sản phẩm đều được nhận chứng chỉ và nơi sản xuất rõ ràng địa chỉ chính xác nên là mọi người những ai quan tâm cái dòng sản phẩm này hãy cứ liên lạc với Nhung qua số điện thoại 010 8798 6889 nha Nhung sẽ hỗ trợ và tư vấn giúp mọi người đăng ký mã số hội viên mua hàng và đặt hàng gửi hàng giúp mọi người nha bye bye tạm biệt ừ, ừ, ừ. xin chào tất cả mọi người <laughs> bây giờ nhung sẽ hòa trực tiếp hồng sâm baby này cho hai bé nhung uống nha không ngồi gần đây con ơi để cho các uh, cô chú và các bạn xem nha cho các bác các cô chú xem đây là một một gói hồng sâm này nó là 12 gram thì nhung sẽ đổ ra cái cốc nhỏ này một cốc ừ. rất là ngon nha mọi người cái vị à, <laughs> sâm và vị chuối à chưa ừ. à chưa cô hương come here come here tôi đi một trăm phần trăm nha sẽ là hô trước anh Ui dồi, hô còn uống thêm mi chị hô chị hô bye bye tạm biệt mọi người bye bye, bye, bye.